Người phụ nữ khôn ngoan thường lấy chồng lớn tuổi Bởi lý do khi nhan sắc mình phai tàn thì mắt thằng chồng cũng đã bắt đầu mờ rồi